Chúng ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể các em nhé. Ví dụ đầu tiên này, đề bài yêu cầu là chứng minh các đẳng thức lượng giác sau. Chứng minh đẳng thức lượng giác. Đây, đẳng thức đầu tiên phần A đây. Sin của 2A nhân với tang 2A bằng 1 trừ đi cốt 2A. Xong chưa? Thì phần này thì ừ, thấy khá là khá là đơn giản đấy. Thì chúng ta sẽ biến đổi nhá. Ở đây chúng ta sẽ biến đổi một vế, cụ thể là vế bên trái. Ví dụ một này. Vế trái phần A nhá. Vế trái thì các em làm gì? Ở vế bên phải chúng ta đang là cốt 2, cứ để nguyên này đã. Vế bên trái có tang vậy chúng ta biến đổi thành là sin chia sin chia cốt, đúng chưa? Vậy đây sẽ là gì? Sin 2A này nhân với tang A sẽ là bằng sin A chia cho cốt A. Đó. Từ sin A, cốt A này chúng ta đưa về thành cốt 2A thì nó nó hơi khó. Vậy chúng ta sẽ biến đổi cái sin 2A này ra đã. Biến đổi về thành cung A, sau đó chúng ta rút gọn đi. Công thức nhân đôi, hai lần sin A nhân cốt A. Đúng chưa? Và nhân với sin A chia cho cốt A. Đó, cốt A với cốt A rút gọn đi. Còn lại là gì? 2 sin A nhân với sin A bằng hai lần sin bình phương A. Sin bình phương thì chúng ta thấy là vế trái đang là bậc 2, vế phải đang, đang là bậc 1. Vế trái cung là A, vế phải là cung 2A. Vậy thì chúng ta hạ bậc của vế trái. Thì khi đó là đồng thời chúng ta sẽ nâng cung lên, đúng không? 2 nhân với 1 trừ đi cốt của 2A và chia cho chia cho 2 đúng không? Công thức hạ bậc của sin. Vậy thì nó sẽ rút gọn 2 với 2 đi sẽ ra 1 trừ đi cốt của 2a. Đây chính là vế phải và điều phải chứng minh. Ok chưa? Đấy, vậy thì chúng ta sử dụng công thức gì ở đây? Ở đây cái bài ờ, phần A ví dụ 1 này thì chúng ta sử dụng hai công thức. Công thức đầu tiên đó là công thức nhân đôi. Và công thức tiếp theo đó là công thức hạ bậc. Nhân đôi của sin và hạ bậc cũng là của sin. Đúng chưa? Đấy chỉ cần hai công thức thôi là chúng ta đã giải quyết được rồi. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ đến với phần B. Phần B thì ở đây chúng ta có là gì? 1 cộng cô tang A chia cho 1 trừ cô tang A bằng tang A cộng 1 trên tang A trừ 1. Câu này thì dễ quá dễ chỗ nào các em để ý chỉ có một công thức áp dụng thôi đó là gì cô tang